Lớp học là NLP Smarter dành cho đội ờ, coaching của Phạm Thanh Bình. Cái chương trình này là mình đã đào tạo từ 2018 uh, ờ, cho đội nhóm của mình. Thì lúc đội nhóm của mình là toàn những người khuyết tật thôi. Ờ, đội nhóm của mình lúc đó thì toàn những anh chị em ở dưới uh, trung tâm khuyết tật học môn thôi. Uh, cho nên là mình áp dụng cái bộ môn này để mình giúp cho những người khuyết tật uh, giúp cho họ là gì? Từ một người không biết gì này, từ một người họ không bình thường và trở nên xuất chúng. Họ bị khuyết tật và họ bị những cái thiểu năng về về khuyết tật về cơ thể khuyết tật về trí não nữa và họ gì họ không dám ra bên ngoài họ họ đi giao tiếp nữa không không biết bán hàng là gì họ chỉ làm trong trung tâm khuyết tật thôi họ chỉ biết vẽ tranh họ chỉ biết à, làm những nghề mà và từ trước đó họ làm thôi họ được đào tạo thôi và khi mình xuống mình mình ờ, tiếp cận họ ấy chắc chắc anh chị nghe bạn quyên khuyết tật rồi đúng không thì bạn quyên bạn thì bị uh, tật bẩm sinh giống mẹ của mình và chồng của bạn ấy là bị gì bị cụt chân thì hai vợ chồng bạn thì cũng làm cho trung ờ, trung tâm khuyết tật đấy thì có bình xuống thì là hai hai bạn cũng gì rất là ờ, rất là sợ bình và sợ bình lừa sợ bình ờ, bảo là bình làm đa cấp họ sợ lắm và khi bình bình giúp cho họ từ một con người mà chưa biết gì hết về bán hàng này về giao tiếp họ dám gọi điện họ gọi cho khách hàng cơ và họ đã vượt qua được rào cản và họ một họ trở thành một người xuất chúng trong việc bán hàng và và bây giờ vợ chồng bạn đã thu nhập một tháng khoảng 50 triệu nhá là chồng bạn thì làm cái móc khóa thì vợ thì bán hàng và trước đó mình tư vấn mình cố vấn cho vợ chồng bạn là làm sản phẩm là cái móc khóa cho những cho người giàu đó tức là sản phẩm là bán cho những ờ, khách hàng nào họ có ô tô đấy và cái sản phẩm của bạn thì trên 100 nghìn ở sản phẩm bên ngoài thì gì có 15 20 nghìn đồng thôi nhưng mà mình cố vấn cho bạn làm những sản phẩm gì giá rất cao và bán rất chạy luôn và bạn đã trải qua bộ môn này rồi